cái người đàn ông mà đầu tiên vô nhìn là em phải ờ, đánh giá cái gì đầu tiên em nhìn vô cặp ngực ngực tấn công mông phòng thủ ngực tấn à. công mông phòng thủ nhân thể thao đứng, bụng đứng. cao hơn ngực à, chờ xíu đứng coi coi thể thao bụng cao hơn ngực chân thể lực bà, bà mối coi kiểm tra coi ngực tấn công mông phòng thủ không được không ngon ạ à, ok được không rồi ok đó, được ok, okay. Thôi, từ từ mình ngoài luôn á ngoài luôn á cầm tay vẫn cầm tay thôi nữa hả thôi ảnh mới hôn em chứ bắt bới em em hôn ảnh nè hôn không không hôn không ừ hôn liền anh nói là làm cả đó đó bấm nút rồi tôi với bấm chắc luôn rồi đó dạ, chào anh Nguyên Linh chào, chào chị em. Ờ, Vân chào em chào bạn bên Hoàng Khán xã dạ chào em anh là Nguyễn Minh Tâm sinh 1983 ừ. quê ở Trà Vinh hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh làm gì Tâm kỹ thuật chỉnh máy trong cơ sở dệt rồi còn em dạ em tên Lê Nguyễn Bảo Hà Việt danh là Hà Ghim Em hiện tại là 34 tuổi, nghề nghiệp em có hai hai nghề, huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ và nghề thứ hai là dạy tập tạ. Trời ơi. <laughs> tại vì ờ, cái thời của em là gọi là tập tạ không à chứ bây giờ là người ta gọi là gym á tập à, gym gym gym gym ờ, gym. À, gym nói tưởng đâu hà gym em có ờ, ưu điểm khuyết điểm gì hả Dạ, ưu điểm của em là tập tạ Em tập tạ được bao lâu rồi? Dạ, khoảng à, năm 18 tuổi Chắc người cứng ngắc luôn á hả? Nói dạ. nè, bên, bên bên bên kia thấy sao nè, có ừ, thích ứng nổi hay không nè? Chắc nổi mà Nổi hả? hả? Bạn hình dung cái người bên đây sao? Hình dung đi Hả? hả? Bị choáng quá Bị choáng quá hả? đó là là điểm mạnh của em còn điểm yếu của em là gì hả dạ điểm yếu của em á là tại vì lúc 18 tuổi em đi ừ, tập ra đi dạy không có biết nấu ăn tại sợ ma em tập tạ mà em sợ ma sao nó kỳ vậy ủa có, có liên quan đâu gì đâu tập anh tạ nó mạnh mẽ nó phải không, không sợ ma em bánh chứ. bèo lắm ai nói tập tạ hả ra cơ bắp cuồn cuộn sai rồi nó ờ, cho mình săn chắc lại đẹp à, ba dòng đầy đủ chuột em bự hơn chuột của anh đó có không chuột dạ. em bự không dạ tôi lớn như nè em mấy con có hai con à chưa chắc chuột nào bự hơn chuột nào nha sợ ma đâu phải là điểm yếu đâu cái điểm mà gọi là điểm xấu á, tức là cái điểm mà không có tốt của của, của mình là cái gì là em hù dai lắm em hù dai lắm rồi cái lúc mà lên cơn kiểu mà nổi điên lên là có ờ, đụng chân đụng tay gì với người xung em quanh không chơi vậy đâu em lấy tạ em chọi vậy à chọi tạ đó nghe đi kinh choáng luôn hả mà điểm mạnh điểm yếu làm sao là tâm dạ em điểm mạnh em là em hiền và biết ờ, nấu ăn quan tâm và chia sẻ khác bên kia ha có khuyết điểm gì không tâm ghét người à, nói nhiều ghét người nói nhiều kệ người ta dạ. ghét gì ta nói nhiều kệ người ta chứ ghét làm chi mình nói nhảm nhảm cũng như không có mình nói hoài em không thích dùm khi hỏi em không trả lời à được mấy mối tình rồi tâm dạ em có hai mối tình à mối tình của em chia tay cũng lâu lắm rồi mấy năm rồi mới đây à khoảng chừng 10 năm rồi trời ơi ông cũng 10 năm rồi đó yêu mấy năm mà chia tay 10 năm rồi yêu năm mấy hai năm à tại vì sao quá rồi không có đến nhau được 10 năm qua là em không có người yêu luôn không em còn cảm giác với con gái không em cũng có chuột mà nhiều người chuột bự lắm mà không có cảm giác với con gái đâu em còn em thì sao Dạ em trải qua ba mối tình Mối tình đầu tiên của em là em quen à, lúc em 24 tuổi Thì lúc đó quen được 6 tháng thì ảnh đòi cưới Nhưng mà ảnh cảm giác như ảnh hay bó buộc em lắm Quản lý em ừ. Khi mà em biết được đằng sau đó thì em hơi hậu khẩn Anh chàng đó lên mạng kiếm một bạn đồng giới em bị yêu lộn người lầm người ở cái mối tình đầu tiên dạ tình thứ hai á thì cũng quen được một năm tới gần ngày đám cưới thì mới phát hiện ra là không hợp tuổi thì gia đình không có chấp nhận rồi mối tình thứ ba thì lúc đó là em cũng cũng hồi hộp rồi thấy em khô khan quá hay sao thì kiếm đệ tử của em đi ăn nhậu vậy đó em không chấp nhận được cái tự ái quá cao thì chia tay thôi rồi có nghĩa là ai cũng giữ cái tôi của riêng mình dạ à. vậy cũng cắt trở quá hả bên đây hiền lắm nha em trai tôi hiền lắm á em gái muốn à, một cái người yêu à, sắp tới của mình như thế nào tính của bạn thì à, ít nói con trai đừng có bảo thủ á con gái tụi em á thích con trai là nói được và làm được được không được ừ, mà không nói mà làm được thì cũng được không nói cũng làm cái công việc của em á lương là mình có đủ sống không cưng dạ dư vậy cái phần dư đó có thể nuôi được vợ đúng không vợ dạ, con nuôi được mà cùng xây dựng tổ ấm chứ đừng có nghĩ là uh, ờ, vì vấn đề gì đó mà mà mình chia tay với bạn trai ừ. em đã làm được thì em phải xài được và em không muốn bạn trai em phải nuôi em à tức là em muốn tự lập trong dạ. cái ờ, vấn đề tài chính của mình dạ, đúng không? Dạ, đó giờ em tự lập từ đó giờ. Anh trai em muốn người yêu của em như thế nào? Hiền. Đô con không? Dạ mập mập cũng được. Mà tỷ dụ không mập thì sao? Cũng được luôn. Tao cũng được hết hả? Tao dạ, cũng được. Muốn vợ quá đúng không? cũng muốn lắm à muốn lắm rồi hả em thích bạn gái mình à, truyền thống hay là hiện đại em không quan trọng điều đó chỉ quan trọng bạn gái là biết uh, lo lắng và biết chia sẻ lúc em ừ. này kia thôi nếu người vợ mình mà ăn mặc khiêu gợi chút xíu hơi sexy chút xíu thì tùy theo lúc thôi chứ ờ, đám tiệc thì được có thể xăm đâu đó nho ờ, nhỏ thẩm mỹ chút được không xăm nhỏ được đừng xăm bự trắng ghê quá <laughs> cái người đàn ông mà đầu tiên vô nhìn là em phải đánh giá cái gì đầu tiên em nhìn vô cặp ngực ngực ờ, tấn công mông phòng thủ ngực tấn à. công mông phòng thủ nhân thể thao bụng cao hơn ngực chờ xíu đứng coi coi thể thao bụng cao hơn ngực nhân thể lực bà bà mối coi kiểm tra coi ngực tấn công mông phòng thủ không được không ngon ạ à, ok được không rồi ok đó, được ok ok rồi gì nữa à, nâu nâu nhìn lâu thêm ghiền không còn gì để nói nữa y chang luôn nhưng mà hôm nay em đi với ai dạ ba mẹ em với anh em chào bên đàn gái à trước tiên ờ, xin cảm ơn chương trình cảm ơn ờ, hai mc dễ thương như mà nghe lời ba với mẹ là mười mấy hai chục tuổi rồi cưới nó rồi thành ra bây giờ quyền quyết định là do hai cháu nó thôi thì bác ra nhìn cái ờ, bạn này bác ra thấy thì sao cái này để thằng anh nó nó, nó, nó, nó, nó phân tích dạ kính chào chương trình và chào hai MC. chào em trai bên đây thì cũng là ok đó chị duyên thì do hai đứa thôi cho mẹ bổ sung thấy cháu trai đây thì cũng được hiền chất phát chứ không có mà như là đua đòi thì để bảo hà với cháu để quen thời gian như thế nào chứ giờ nói thì không được cô có yêu cầu gì bên đàn trai không nó thật thà quá trời rồi còn <laughs> còn yêu cầu gì cho cháu nữa dạ mà à. nói chuyện cũng được chứ không phải là thật thà mà không nói chuyện em em đi với ai dạ em đi với uh, anh họ dạ, chào à, chị hồng vân chào, chào anh Quyền linh chào trong khán phòng em mình thì nó tính nó thì thà nhút nhát quá nhưng mà nó có cái là nó không chịu là nó không chịu à mình thấy bạn gái bên này thì rất là dễ thương vui vẻ hoạt bát cá tính mạnh thể bổ sung cho em mới được rồi cảm ơn thằng trai rồi hai bạn đã nghe ý kiến hai bên rồi ha bây giờ mình gặp mặt nha, coi sao nha rồi mở rào bắt đầu đi tâm hít thở thật sâu vô thở ra rồi bắt đầu dạ chào, chào anh có quà tặng em dạ cảm ơn anh em rất là thích ăn kẹo nên em mua em tặng anh cảm ơn em em cảm nhận gì anh sao à anh à, khá là dễ thương con trai bạn màu hồng thấy cưng rồi đó <laughs> anh là bên kỹ thuật hả dạ bên máy dệt em à anh đang ở tân bình dạ sao em... dạ cũng nói chuyện dạ đó ừ tại quên <laughs> trời ơi anh đừng làm vậy giống như em em lướng á áo anh á thấy anh tội nghiệp luôn á trời ơi, em hiền lắm luôn á anh có thích thể thao không anh thích bóng đá anh đừng có đá bóng nhiều quá nha thành à, giống như là đá bóng nhiều quá không có tốt cho khúc gối hôm nay khuyên thật lòng từng em đá hai trận à dạ dạ không biết làm sao chứ bên đây em em à, rất có, nhiều muốn nói với anh lắm nhưng mà tự nhiên á em thấy run quá à. Thôi kệ em cứ nói lại đi Nói gì giờ? Thì cứ thấy anh sao chứ hay là ý em sao muốn hỏi là muốn Em đâu có thích mê, em đâu có mê trai đẹp đâu anh Em thích con trai mà cách tính nè, thể thao nè, giống như em vậy đó Biết nấu ăn là em khoái rồi, tại không biết nấu ăn <laughs> cái đó anh biết dạ ừ nhưng mà em nhìn nếu mà em thể thao thì em nhìn body bạn này giống như là cái điều em mong muốn chưa nãy giờ em nhìn à, cái này em giờ em huấn luyện được bụng với ờ, cái ngực á nó khác nhau rồi à, chứ không phải bụng ngực bằng nhau vậy đâu đó, ra cơ bắp yên tâm quay em đi em xử hết Anh cảm nhận bạn gái thế nào không trai ờ à, đúng rồi tụi anh nói đi chứ nói gì em nói không anh nói được đâu <laughs> dạ. thấy cũng dễ thương cũng có cá tính dạ tập gym chứ thật ra con gái không có khô khan như người ta nghĩ đâu nhưng mà vấn đề là em tập gym và em dạy thể dục thẩm mỹ cũng được lâu rồi khoảng mười mấy năm công việc của em rất là nhiều lúc bận rộn lắm có khi là em không có dành được thời gian cho anh đâu nên đâm ra nhiều lúc uh, em cũng thấy có lỗi lắm dạ giống như một tuần vậy là em có được nghỉ ngày nào có khi chủ nhật em vẫn đi làm có khi em được nghỉ tại vì mình dạy kèm mà mình gọi là không phải mình giống như gái gọi đó người ta gọi đâu mình phải làm đó đúng rồi tại vì em là gái mà <laughs> thời gian đó, nó không có được chủ động lắm nếu mà em muốn nghỉ một thời gian dài em phải sắp xếp rất là lâu cho nhau cơ hội hẹn hò vậy em có dành thời gian cho một tuần gặp anh mấy lần anh có thể ngày thứ bảy chủ nhật nè à, mình gọi mình gặp mặt mình nói chuyện em chỉ đòi hỏi một điều duy nhất nói được và làm được thôi và giữ đúng giờ cho em cái đó anh làm được chưa chắc <laughs> chắc chưa chắc trăm phần trăm anh sẽ làm chắc. được chưa chắc nó nói được làm được mà sao chưa chắc vậy hả ừ. con trai mà ai biết được đúng không chứ sao mới đúng để thời gian đi thời gian đi mình sẽ biết được là có đúng hay không cho em một tháng thôi nha để làm gì nè em thấy con trai mà đi ăn tới ngày đi ăn đi uống hoặc là đi coi, coi phim đúng là giai đoạn mà lúc mà quen một tuần nó thì không sao hai ba tuần thôi thấy em mà nhõng nhẽo quá thì có dấu hiệu là hơi rút lui một tí tại cái tính em cũng hay nhõng nhẽo nữa bạn này là đang sợ nhõng nhẽo đó người nhõng nhẽo em á đã có chuẩn bị nhạc ờ, sexy dance ok music music go go nè lấy cái tay đánh eo eo eo lượng lượng lượng anh gồng lên đi gồng lên rồi lên lên rồi ồ chúng to quá. nha hai hai hai hai, hay dạ, go go go go go go một hai ba đi come on rồi trời ơi Đâu. em thấy khả năng mà phát triển của cô ấy thế nào cỡ này chắc hai chục năm mà cũng không thể nào mà dẻo như em được rồi theo em thể thao sao được em quyết mê thể thao đó nha thì tập từ từ chứ sao Tôi tập từ từ đúng không nhưng giờ em cần gấp rồi sao hơi khó quá không có khó em nhìn cô gái đối diện em có rung động vậy không cũng rung lắm rung lắm hả dạ. em có mong muốn cô này sẽ cùng đi trên con đường còn đúng, lại con đường còn lại đúng không đúng rồi ok việt anh dạ Ủa nó dạ nữa, dạ Trời nữa ơi, nó nghe ông sụn liền, nó sụn nụ luôn nè Em nói thiệt nha, cái tính của em á là không phải thích bằng áo sexy Nhưng mà cái công việc của em là phải bận đồ để khoe dáng Em nói trước nha, em bận đồ cũng hơi bị mua đen và hơi bị uh, cái tính chút Anh biết trong môi trường đó mà nhiều người hỏi tại sao mày không quen trai sáu muối, thực ra cái lúc giai đoạn mà em siết thi đấu bản thân em đã trải nghiệm qua thật ra họ yếu lắm họ yếu đến nỗi mà họ cầm cái chai họ họ bưng cái chai nước 10 lít đó, không nổi luôn ẩm một con chó cũng không nổi thì cái đó nó giống như là nhìn vậy mà không xài được hiện tại em nhìn ảnh này màu hường em thích rồi tại <laughs> màu hường nhìn thấy cưng lắm luôn đã vậy cái da nâu nâu nhìn lâu thêm ghiền nữa nhìn dễ thương chịu không chịu thiệt không chịu lai luôn á chịu like Rồi. luôn dạ hả? chịu like luôn bây giờ có thể hai đứa tiến tới nắm tay để cảm nhận về nhau đi hai đứa nắm tay rồi nhìn vô mắt nhau rồi cảm nhận thế nào đó cảm xúc thế nào nói đi dạ dễ thương mắt hai mí ủa trời thấy cưng quá ha cũng cứng lắm á anh dạ rất là cứng luôn á có tập uh, ờ, vườn quá chưa mình có có mà giờ không có vậy hả mai mới em dạ em kèm ghiêng một kèm một <laughs> rồi em trai nắm tay nắm tay y nguyên em cảm giác thế nào em nói với cổ đi em cảm giác thế nào dùng quá không biết nói sao <laughs> anh đừng làm em xúc động quá giống như em ăn anh <laughs> thật sự luôn á nè à, đến bình tĩnh nè rồi em chuyện sức mạnh nha nói một hai nói không biết nói gì luôn á <laughs> thôi từ từ mình ngoài luôn á cầm ngoài luôn á cầm tay vẫn cầm tay thôi nữa hả thôi ảnh phải hôn em chứ bắt mới vậy em em hôn ảnh nè hôn không hôn hôn hôn không ừ hôn liền hả nói là làm đã nói đó bấm nút rồi tôi với bấm chắc luôn rồi nó lên chuẩn bị sau 3 tiếng đếm bấm hay không bóng là quyền các bạn nha ba hai một hết thời gian bộ kết rất đẹp bấm tay bây giờ mình là đường đường hẹn hò rồi dạ con xin phép à, bắt trai bắt gái anh trai cho con được à, hẹn hò với bé hà nếu hai đứa con có duyên đến với nhau thì con sẽ chăm sóc bé hà và tựa một bờ vai lớn vững chắc để cho bé bà <laughs> hà em xin phép ờ, hôn với hà bên nữa <laughs> mạnh lên mạnh lên biết luôn em chào nguyễn linh ừ, chào, chào ờ, em cô hồng vân với lại tất cả mọi người à em tên là nguyễn thanh chuyết nguyễn thanh gì chuyết chuyết hả vâng ạ à, r tên gì mà lạ vậy chuyết t r u i e t chuyết bữa nào mình bị mọc đèn là gọi cái tên nó là điên luôn á rồi giới thiệu lại đi triết em 28 à, tuổi em à, quê ở đồng nai và dạ, em à, kinh doanh tự do về lĩnh vực gì dạ cầm đồ dạ cầm đồ cầm đồ <laughs> trời ơi mình mình giới thiệu liền đi cưng chào à, anh quỳnh linh chị hồng vân cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay à, chào bạn em bên kia em tên là lê thị việt trinh hiện tại thì em đang công tác tại bệnh viện đa khoa đồng nai em làm khoa sản nữ hộ sinh ạ và ngoài ra thì em có kinh doanh thêm shop quần áo online nữa à. đối với em thì ờ, nói chung là làm, làm nghề nào thì nó cũng cao quý hết á quan trọng á là hai người hợp nhau thôi ví dụ anh kẹt quá anh cầm cái điện thoại này lên <laughs> dạ không cầm điện thoại ủa chứ cầm gì dạ chú là cầm xe với nhà đất rồi thôi à thôi có điện thoại không cầm được thôi cất vô <laughs> cầm mà cũng chê nữa <laughs> thường cầm cái gì cũng được chứ em sao kỳ vậy dạ không ạ à cầm cái lớn lớn thôi đúng không dạ. để vậy định giá đúng không dạ rồi rồi mời đàn gái bây giờ em cho chúng tôi biết được cái à, điểm mạnh điểm yếu của em đi dạ điểm mạnh của em là em rất là hòa đồng với lại à, nói thì cũng không ít mà cũng không nhiều biết quan tâm đến những cái người xung quanh mình dạ, điểm chưa mạnh đó là à, đôi lúc nói quá nhiều nên là không có kiềm chế được cầm đồ nói sạch à đúng là bên kia nói nhiều phải cầm đồ kìa đúng không dạ tính tính của em hơi nóng em nóng kiểu như thế nào dạ nói chung là nói nhiều thôi nếu mà gặp một người vợ của mình la như thế thì cảm nghĩ em sao ừ em thấy bình thường à tại bình mình thường. thì mình sai người ta mới nói chứ em có những điểm mạnh điểm yếu nào em hả điểm mạnh của em là gì thì sự em không biết nữa em điểm mạnh mà nhạt hả dạ đúng rồi ủa là sao anh hiểu tại tại vì ví dụ như mà mình mà mình mình nhạc á thì à. mình không có đi tặng gái hay mình đi lung tung được nhạc nó khác nha nhạc nó khác nha nhạc anh ai cũng nói em nhạc hết á ủa vậy đó hả kỳ vậy ta rồi em cầm đồ rồi em nói sao thì nói trọng tâm vấn đề thôi à em nói sao thí dụ giờ anh tới cầm đồ này cầm vô cái chiếc xe coi dạ Thì nói sao thì uh, em ra em coi xe à coi xe xong rồi định giá xe người ta thôi anh định đi rồi em định giá đi giờ anh cầm chiếc xe đó Thì em cầm giá 10 à, triệu hoặc ừ. 20 triệu gì đó rồi 10 triệu dạ nó không xe tôi phải cầm 30 triệu dạ không không tôi thấy xe tôi là ngon đó nhưng mà em không cầm vậy chứ cái điểm yếu của bạn là cái gì cái gì em cũng có đó chứ không là không cái gì cũng có nhưng mà không biết cái nào mạnh nào yếu thôi có tật xấu không dạ có ví dụ hay đi nhậu rồi thôi nhậu nhiều không sương sương à sương ừ, sương của em tốt. là nhiêu lon em dạ chừng tám lon Trời sương sương nhưng mà tám lon Trời ơi nhà gái ơi em thấy sao nè Thì em năm lon Ồ, oh bên này ta năm lon á chú ơi Đàn gái ờ, cho đàn trai biết một chút xíu về đường tình duyên đi Dạ em có trải qua một cuộc tình 9 năm Lý do chia tay là bởi vì uh, trong thời gian mà em còn quen bạn trai em á Thì uh, ờ, anh có một người phụ nữ khác Nói nghe nè Nãy nhìn profile nó là chị thấy em rất là đẹp trai à. wow. Nhìn trực diện đẹp hơn em ơi <laughs> có khi nào em em định vị cho cho trong đầu óc mình một cô gái phải như thế nào dễ thương ừ, hiền không cần cao lắm đâu da trắng mặt xinh trung tình dễ bảo nhưng mà có văn khểnh thì nhìn nó dễ thương nếu mà khểnh đều luôn được không <laughs> không khểnh một cái thôi cái thôi hả ừ nhưng mà lý do gì mà tới bây giờ em chưa có không mà gia đình dạ tại vì ai cũng nghĩ như vậy hết á còn em nói em chưa có người yêu thì cái bảo xạo ồ oh. nhưng thật sự là em có người yêu chưa hồi xưa em có quen người à, à cách đây cũng lâu lắm rồi mấy năm khoảng chừng 7 à, năm rồi tại vì hồi xưa em còn nhỏ mà xưa nít lắm hồi xưa là cái mối tình mà thiếu nhi mà tức là 7 năm qua em chưa rung động như cô gái nào khác vâng hồi đó anh có thằng bạn nó cũng thất tình lần nó không yêu con gái nó quay qua yêu con trai bậy anh vậy có không không sao vậy được có không không em mà bd thì em chích thuốc nhiều lắm á <laughs> người em cơ thế này vậy thì bây giờ làm sao để rung động với cái đối tượng ngày hôm nay biết đấy? đâu <laughs> biết đâu được anh thấy sao ảnh ờ, bảy năm qua anh không rung động với ai đó dạ không tại vì em nghĩ là chưa gặp được người thôi ừ. rồi ví dụ trong cái việc mà phải về làm dâu thì em tính sao việc làm dâu không có thành vấn đề những cái gì mà em ghét nhất ở đàn ông là gì dạ à, vũ phu anh này anh hiền khô thấy không với lại gái Ê, ôi yên tâm 7 năm trời không rung động với một con mắm nào hết sợ nó không còn không ừ. rung động với con gái nữa đó ừ cái điều quan trọng nhất của ở một người đàn ông theo em là gì chân tình nãy giờ nói hết có nhiêu nói hết trơn đấy em có thích đẹp trai không em là anh gái nên mê trai là điều tất nhiên luôn à. <laughs> mẫu bạn trai của em á thì nói chung là cao trên mét bảy là được đẹp trai khoai to đẹp trai khoai to cái vụ khoai tôi không biết đâu cái đó là tôi cũng không bao giờ dám hỏi ha ông đi hỏi nhỏ người ta ông nói nhỏ lại cho tôi tôi nói nhỏ cho cổ còn dạ hàng độ dạ hàng độ hàng độ độ hàng độ là gì em biết không <laughs> tôi không biết luôn á ông linh nói sao tôi nói y chang vậy đó mà tại yêu cầu làng gái thì mình phải hỏi thì thì đó thì đúng tôi, rồi yêu cầu thì, thì tôi hỏi đó rồi xong Hả? độ lên cũng được độ lên cũng được không có độ lên mà tự nó đã độ sẵn yên tâm nói chung chuyện đó thì anh không đảm bảo <laughs> tự mọi người biết bây giờ à, mình hỏi ý kiến người thân đi ha em gái đi với ai em đi với lại các cô đồng nghiệp với lại à, các bạn và bạn thân của em trước tiên là cho em gửi lời à, cảm ơn chương trình và gửi lời à, chào đến à, cô Hồng Vân và anh Quỳnh Linh cô nữa giận đi về giờ Dạ vậy ừ, em xin lỗi chị Hồng Vân ạ. Chị tha lỗi. gửi lời chúc sức khỏe đến em Minh Chuyết và ừ, Việt Trinh thì mình cảm nhận được là cũng cần có một cái gì đó bù trừ đấy. Với Việt Trinh của nhà mình ở cơ quan ấy thì cháu rất là tốt tính, làm việc rất là có trách nhiệm. Mong là hai cháu sẽ tự tìm hiểu tiếp ở ờ, Triết ấy có vẻ hiền à, từ từ và điềm đạm chắc chịu nổi cái tính là cái tông khá cao của cháu <laughs> ừ, này Chuyết đi với ai dạ em đi với em với lại bạn ạ à. chào chị em chào anh à, chào em thấy Việt Trinh sao nè dạ em thấy dễ thương ạ à. em thấy hai người có thể hợp với nhau không dạ em nghĩ là hợp ạ à. ở nhà Triết có ai theo đuổi không? Dạ hình như là nói chuyện ờ, hơi vô duyên đó phải nè. Anh <laughs> có duyên lắm á Em thấy Triết có thương ai vòng vòng sớm nữa không không ạ tuyết có tâm sự dẫn ai về nhà không không ạ tuyết có đi chơi với bạn trai không dạ có đi ăn nhậu rồi, ạ rồi bây giờ mình gặp nhau rồi mình cảm nhận về nhau và chúng ta mở rào tới luôn tới luôn em là cầu được ước thấy đó muốn răng khểnh là có răng khểnh tới luôn da chứ. trắng là có da trắng à, tới đâu tới đâu tới tới tặng bông ủa rồi nên có quà cáp gì không vậy có ờ em tặng rồi cảm ơn coi cái gì trong đây quà rồi đưa cho ông quyền linh là sao trời coi kiểm tra giùm nhát quá mày làm phụ luôn cho dây nịt sao giống bông tai rồi này kia nọ bông tai tớ dòm từ xa thế vậy à lấp lánh bọc ly đông dòm tưởng bông tai rồi rồi tặng có cái bông à hả dạ không phải đâu tại bông chương trình á đồ quà của em đâu tại em đi lạc là đặt trên đây rồi nhưng mà đi lạc đi lạc cái hai vòng luôn á trời Thật ơi tới mức mà bông chương trình đưa nó cũng nói nữa trời ơi nhỏ tặng cái dây nịt đẹp quá nè không cái này không có vấn đề về đồng nai là xong hết là tặng sao đúng không nhưng mà hồi nãy là đi lên là có chuẩn bị quà không thôi đừng hỏi nó nói tùm lum hết trơn vậy phải hỏi chứ à lúc đầu là chuẩn bị ở nhà rồi chuẩn bị cái gì dạ bông bông hả dạ bông bông bự bông bông không bó bông á một bó bông rồi dạ. xong sao không cầm đi là tại vì đi nó quên quên đi quên xong rồi lên sài gòn này kiếm chỗ mua nhưng mà đi lạc đường em cảm nhận không? cô gái này thế nào em dễ thương à em gái cảm nhận anh thế nào dạ à, dễ thương <laughs> tới mức vậy phải đẹp trai mà dễ thương hả <laughs> đẹp trai mới chịu đó. đẹp trai rồi khoai vài to dạ. đẹp trai rồi khoai vài to rồi dạ. <laughs> thì hàng độ 14 ly thôi hàng độ 14 ly thôi câu trả lời đó chịu chưa anh có thấy thích ăn thịt mỡ không ăn thịt mỡ hả ăn thịt mỡ vâng ạ à, cũng có cái nồi thịt kho mà không có mỡ sao ăn cái nạt không ăn dở lắm đúng ạ lần đầu tiên mà gặp ở dưới đó thì em thích đi đâu Anh đi xem phim được rồi anh tại vì đi xem phim trong đạp chiếu phim nó cũng tối lắm dạ nếu vậy thì mình đi nhậu luôn cho nó lành gì. em thích thích xem phim gì dạ em xem phim hành động mỹ anh biến hỏi gì <laughs> em nhìn ở cô gái này em thích điều gì nhất cười à cười đúng là cười rất là tươi tại sao tại vì sao con nghe rằng đang khẩn đúng không dạ. em có mong muốn mình lấy vợ không dạ cũng cũng nghĩ tới mới đi à, à ba mẹ nhà có hối gì chưa dạ có nhát như con gái vậy thấy chưa giờ qua nắm, nắm tay kinh đi rồi cảm giác nào hơn đó cầm vô đó rồi đó sao nè nhìn nhìn nhìn vô mắt bạn đi nhìn vô mắt bạn á tuyết dạ vâng ạ à. nhìn vô bạn thấy này. sao tuyết em thấy nó mềm nắm luôn hai tay luôn tay bên kia nữa tay bên kia nó cầm hoa cầm hoa thì kệ cầm hoa mình cũng à, nắm tay đi đó chủ động lên đó bây giờ nè em nói cho bạn mới biết cảm giác của em thế nào đi nói với bạn đó đi nói bây giờ mình thấy trong người thế nào nói luôn đi nhìn uh, tim đập hơi hơi nhanh nhanh chút ạ đó rồi tim đập nhanh là là có có là có em có... nhìn thẳng vô mắt bạn gái đi nè ôi đi cô gái mà vậy chết rồi thế nè nhìn thẳng vô mắt bạn gái bạn gái là một người rất bản lĩnh nha đừng đừng có liếc qua đây nhìn 30 giây nè không được liếc qua đây để xem trong đôi mắt rồi. em <laughs> thấy gì em thấy gì đôi mắt ấy Thôi kệ ta đi Nè bây giờ tôi với ông Minh Họa nè Tôi với ông Minh Họa ra đây Trong đôi mắt anh Hát á hát á Không Trong đôi mắt em anh là tất cả Là tình yêu Nó buông luôn rồi Nó buông luôn rồi Trời ơi chết rồi <laughs> Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả nha Chuẩn bị Kiểm tra lại con tim mình một lần nữa đi các bạn 3 2 1 Hết thời gian Không ai, không ai bấm cả Tại sao em không bấm? Mình không biết đâu Hả? thì cảm thấy nó nó nó, nó chưa tới thôi ừ, còn em thì sao sao em lại không bấm nói chung là tại vì khi em nắm tay ảnh thì em chưa có cảm nhận được cái điều gì hết dù sao đi nữa thì à, cũng cảm ơn à, hai bạn đã đến với tham gia chương trình Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai trong ngày hôm nay Xin mời Chào bạn Mời bạn ngồi Wow đẹp trai <laughs> đẹp không đẹp, đẹp không? trai thư sinh nha bạn tên là gì à, em tên là nhân nhân bạn bao nhiêu tuổi ừ, em năm nay 26 tuổi 26 tuổi bạn đang làm gì đang là nhân viên marketing của công ty ờ, thương mại khánh thiện Nhân viên marketing 26 tuổi đẹp trai cao ráo nha Tường ơi Xem cô gái bên kia như thế nào Từ từ anh, từ từ anh Đẹp trai cao ráo 26 tuổi đúng không? Đúng rồi à, Và bây giờ Mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu Hết bạn lên rồi có sự cố gì không mà mời hai lần rồi chưa thấy xuất hiện Sao vậy? Coi chừng sợ quá trốn luôn á Sao kỳ vậy trời ơi Để em làm lại lần nữa đừng nói ra em bất duyên nha Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu anh ơi cái gì mà nó bí hiểm là những cái đó nó rất là đặc biệt trời em trời ơi hôm nay chị tưởng như dự đám cưới em <laughs> em tên gì dạ em tên huyền ạ em tên huyền dạ hiện giờ là em đang làm về cái gì dạ em đang học bên uh, trường arena multimedia à. Ờ, là học bên mỹ thuật truyền thông á chị mỹ thuật truyền thông dạ năm nay em bao nhiêu tuổi em 21 tuổi 21 tuổi là cũng vừa đó anh Linh vừa, ơi Vừa 21, 26 Bà dạ. kia tên Huyền, Nhân Huyền, Huyền Nhân Coi bộ hợp nhau à Bạn Nhân bên đó nói lớn lớn tí nha Nhà bên này nghe không rõ lắng nghe Người lắm ta nói nhỏ nhỏ thư sinh mà Đúng không? Giọng nói rất là nhẹ nhàng Bạn thấy sao? Cảm nhận thế nào cô gái bên kia? Em mới cảm nhận được cái, cái giọng nói Giọng nói thấy sao? Cũng ờ, nhỏ nhẹ Nhỏ nhẹ Giống giọng của bạn không? cũng ờ, cũng giống giống vậy đi bạn quan niệm uh, cuộc sống như thế nào quan niệm về hạnh phúc đi ừ. hạnh phúc thì uh, chỉ cần đủ là được hạnh phúc chỉ cần đủ là được rồi rất đơn giản như vậy rồi uh, bạn thích cái gì nhất ví dụ mỗi lần đi làm về thì em thích đi uống cà phê với bạn bè vào dịp cuối tuần hay là lúc rảnh rỗi thì mình chơi game nếu như có một người yêu bạn thích bạn gái bạn sẽ đối xử với bạn như thế nào hòa chung với những cái sở thích của mình mình có thể à, tham gia chung sở thích của bạn gái mình bạn có là người chiều người yêu hay không chắc cũng cũng, cũng phải chiều thôi cũng phải chiều rồi bên nói sao ở bên đây á bạn nữ của em có một giọng nói rất là truyền cảm và đầm ấm bây giờ có thể em tự giới thiệu bản thân mình trước đi sở thích của em cái gì mà vui vui sinh động thoải mái thì em rất là thích với lại em thích đi chơi đi phượt với lại bạn bè em có hay đi phượt không chưa chưa bao giờ em được đi phượt cho nên em rất là mong à, muốn là một rất ờ, là thích đi. nhưng mà chưa được đi bao giờ dạ đúng rồi bên đó có khi nào có ý định mời bên đây đi phượt không có không bạn à. có không bạn chắc uh, nếu mà có cơ à. hội chắc cũng phải mời thôi nếu có cơ hội cũng mời thôi chứ mà hình như là bạn hơi nhát quá tôi thấy bạn nhát quá sao mời được Đã gặp đâu mới Hả? nghe giọng nói thôi không mình hỏi trước kia kìa thường ngày trong cuộc sống đó bạn gặp phụ nữ bạn có nhát lắm không cũng không nhát chắc tại hôm nay lên trên tay nó hơi rung. hơi rung hả bạn sợ điều gì nhất sợ người khác nhìn mình sợ người khác nhìn mình rồi sợ gì nữa sợ ờ, sợ ma sợ ma ôi sợ ma vậy sao bảo vệ bạn gái trời anh à, linh ơi hả thường á sợ ma là dành cho phụ nữ hai đứa có hẹn hò đi chơi những nơi mà vắng vắng thì ờ, nhờ cái cớ sợ ma mà bạn nữ mới nép vào lòng bạn nam chẳng hạn em ơi em có sợ ma không dạ có vậy hả rồi hai đứa cùng sợ luôn là đang đi gặp con ma là hai đứa chạy hai đứa <laughs> em nè trước giờ em đã có nhiều mối tình chưa em uh, ờ, học à, chính thức thì hai người rồi à, mà mà em chia tay cái mối tình thứ hai đó tới nay là bao lâu rồi 6 tháng ạ 6 tháng dạ. là xong 6 tháng vừa rồi là ở không dạ 6 tháng nay là ở không nha anh linh rồi dạ. nghe rồi hai mối tình rồi đúng không dạ rồi bạn trai bạn ờ, đã có mối tình nào chưa em cũng giống như bạn đó cũng trải qua hai mối tình rồi. một mối tình kéo dài khoảng bao nhiêu lâu một năm một năm mối tình sau của một năm luôn khoảng 10 à, tháng Bà có biết lý do tại sao chúng ta chia tay hai mối tình đó không em có hỏi mà thì à, người ta nói là không hợp có lẽ do bạn nhát quá đúng không tụi em nghĩ dùng đã đã quen rồi còn gì tao nhát <laughs> à có nghĩa là bên đó chỉ là nhát cái đoạn đầu thôi anh à rồi chính vì nhiều khi vậy mà cũng bị là bà bạn gái bỏ đó ta yêu rồi ta yêu cái nhát đó cái ta hồi quen rồi hết nhát rồi ta bỏ luôn <laughs> tôi xin hỏi bạn nếu bây giờ á bạn gái đó nó giờ anh ơi anh đưa em đi về rồi nhà bạn gái ở một cái đồng xa thiệt xa ban đêm bạn có dám đưa không đưa chứ anh đưa luôn phải đưa chứ bạn gái mình thì mình phải giữ rồi bạn sợ ma quá rồi sao nhiều lúc em không biết sợ gì rồi kiếm đại cái rồi có, có để cho sợ trời đất ơi như vậy là sao <laughs> em nè chị muốn biết đối với cái việc là lựa chọn một người bạn ờ, bạn trai đó dạ. thì em có đặt ra một cái chuẩn mực nào không dạ cũng có chị cái mẫu bạn trai của em thì thứ nhất là bạn ấy phải cao cao cao quá cao, cao. <laughs> tiếp tiếp tiếp đẹp thứ hai gương mặt dễ nhìn dễ nhìn là sao em không cần phải đẹp quá mà nhìn chững chạc một tí trời xin lỗi bên đây nhìn đẹp dễ sợ luôn <laughs> có chững chạc không quá chững chạc gì nữa không em về tính tình thì bạn đó phải là một người rất là sâu sắc bên đây sâu quắm luôn <laughs> sâu sắc có nghĩa là mình chưa nói người ta đã hiểu phải không dạ đúng rồi à, bên đó chứ mình nói mà cũng không hiểu là chết luôn nha <laughs> chưa nói mà phải hiểu nha anh linh nha rồi anh khai thác cho em vài thông tin đi theo bạn thì mẫu hình lý tưởng của bạn theo tiêu chuẩn nào em ờ, thích ờ, một người con gái giản dị thôi đơn giản thôi giản dị trong cách ăn mặc cách sống cũng vậy đơn giản ăn mặc bên kia trời ơi <laughs> bên kia hình như cầu kỳ lắm à thông thường Có bình thường là giản dị hôm nay là vì hẹn hò nên hơi bất bình thường xíu thì cái đó bắt buộc rồi à. là trong cuộc sống hàng ngày đó rồi còn gì nữa vui vẻ hòa đồng em ít nói thì em muốn người bạn gái mình nói nhiều hơn chút xíu để ở ờ, dụ nhiều lúc em cũng không biết nói chuyện gì có thể <laughs> khơi chuyện bên kia có nhiều chuyện không bên đây nói nhiều hay không thì từ từ tìm hiểu nhưng mà cái giọng nói rất là hay là được rồi em ơi vậy ở người đàn ông em có tối kỵ một cái điều gì không dạ có em nói luôn cho bên kia người ta nghe luôn coi có được không được ta đi về <laughs> thứ nhất là nhậu nhiều quá không thích nhậu có nhậu không không biết nhậu quá không biết nhậu thứ hai là em không thích bạn trai của mình quá tự ti quá tự ti dạ à chà cái kiểu này bên kia không được rồi tự ti mới không dám nói tại vì không có tự tin và bản thân không biết mình nói cái gì nói có trúng hay trật cho nên mới câm lặng mà bên đây là không thích bên đây thích phải cởi mở phải tự tin rồi nghe rõ rồi bạn không thích điểm gì ở bạn gái xe xua xe xua xe xua lười lười bên kia không biết có lười hay không dạ, rồi không thích gì nữa tạm thời cái gì đó rồi bây giờ bạn cảm nhận bạn con gái ngồi bên kia là người mẫu người như thế nào thấy ờ, bên bởi một mẫu người rất là năng động cũng ờ, hoạt bát rồi bên kia cảm nhận thế nào bên đó, đó thì chị thấy em là cũng đặt ra rất là nhiều tiêu chuẩn ngoài những cái tiêu chuẩn đó ra còn cái nào mà em không thích em tối kỵ mà em thể nếu mà bạn trai em như vậy là em không đồng ý không lượm thượm quá lượm thượm quá bên đó gọn gàng mà phải không anh bên đây gọn gàng đẹp trai không biết nhậu luôn còn cái cái điểm nào đâu dạ em thích ờ, bạn trai của em vai thì phải rộng ồ oh, thích người đàn ông có bờ vai rộng nha bên kia vai rộng không vai bên đây chà bá luôn rồi à, theo tôi bạn nên nói một chút xíu ưu điểm cho bạn gái bên kia cảm nhận thêm về bạn đi bạn ít nói quá chắc ít nói à ít nói đúng rồi coi ưu điểm ít nói đùa thôi em biết lắng nghe như thí dụ mà người có tâm sự thì có thể em có thể gắng lắng nghe người ta nói em cũng biết nấu ăn yêu ờ, động vật nữa yêu động vật nữa yêu nhất con chó gì? yêu con chó bên kia có yêu con gì không em cũng yêu con chó bên đây cũng yêu con chó hai chúng ta cùng yêu chó <laughs> hai người cùng yêu chó vậy sao trời vậy không yêu nhau hả anh <laughs> à, linh ơi em thấy hợp rồi đó anh linh ơi hợp rồi hợp tới rồi. thời điểm là hai người gặp nhau được rồi được rồi, được rồi gặp đi gặp đi rồi xin mời hai người đây? quay ra bức đèn nào các bạn sẽ có 2 phút để cảm nhận về nhau trước khi các bạn cảm nhận về nhau để tôi cảm nhận trước <laughs> để anh coi trước nha đừng có đưa mặt qua thấy các tường đi nha Hi. Hello. Em chào anh. How are you? I'm fine, thank you. And you? Very well. <laughs> Trời ơi. Em ơi. Y như công chúa vậy đó. Bên này nói nhỏ là mình phải định có nói xấu gì mình không? Tròn quay. mập mập ha. Nói chung là dễ thương lắm người dạ, ta có da có thịt thôi rồi em cũng muốn cảm nhận gì chàng trai của bên anh không anh linh hả phụ nữ người ta không thích nói người ta mập nó là có da có thịt thôi mà bên anh có được không mà bên anh bị đặt chê bên này tôi coi đâu... xong rồi tôi chê lại đừng nói sao nha anh đâu có chê đâu chê bay hả hú hồn chưa <laughs> cũng được ta quá được chứ <laughs> ơi đằng sau cái cặp mắt kính ấy là một đôi mắt và hai cục mụn <laughs> em định nói là em định nói đó nóng nồng lắm hay sao mà mụn nổi đây? nói chung á là nhìn vô đó rất là thư sinh có vẻ trí thức nhưng mà có à, một số mụn hơi to to nhưng mà cái đó mình điều trị được em chị thấy là được nói chung là vóc dáng ngoại hình gương mặt rất là được chưa bây giờ hỏi sẽ gặp được, nhau được chứ rồi. chuẩn bị bạn sẽ có 2 phút cảm nhận nói chuyện với nhau để xem ta đồng ý hẹn hò hay không bước rèm kéo lên kéo lên hai ba đó <laughs> bốn mắt nhìn nhau nói đi nói đi chào bạn chào bạn em trời ơi ít nói nói đi hôm nay huyền tới đây với uh, với ai có đi có, có bạn bè đi chung không có có thì có bạn bè đi chung à, còn bạn thì sao tại vì ờ, không nhưng cũng có bạn đi chung mà từ tới giữa chừng nó bận đột xuất á nên phải về tự nhiên nói bạn chí nó mình đi mình thấy bạn có vẻ ít nói hả? Ít quá chứ có vẻ gì nữa, thôi à... em nói luôn đi Bình thường á, bạn trai thì mình phải nói trước đúng không? Mình nghe bạn giới thiệu là bạn học bên truyền thông đa phương tiện Đúng rồi à. à. Cái đó là... Tại lúc trước mình cũng có dự tính học cái đó mà nói chung là <laughs> Vậy, với mốt bạn học xong ngành của bạn rồi bạn qua học chung với mình cũng được Trời ơi Đủ đen rồi kìa, đủ lao rồi kìa Sớm lời kịp rồi Sao không kịp? Đúng là ra trường rồi à không sao vậy có gì mình chờ bạn trời ơi quá dữ nói đi trời ơi nói đi nhanh đi còn có 30 giây nó hết giờ rồi nè lẻ lắm à... hết thời gian hết giờ, à à cái gì hoài hoài trời đất ơi đi hẹn hò cứ à à đi cua gái mà à à thằng khác nó cua hết trơn giờ cho em thêm hai phút nữa không được hết rồi hết thời gian rồi thời bây sẵn sàng chưa các bạn chạm tay vào nút đỏ tôi sẽ đếm một hai bắt đầu à. mời bạn nhìn cái gì nữa chậm quá trời ơi đứng lên cũng chậm hơn người ta đứng mà còn chậm hơn người ta nữa sao giờ thấy cảm giác thế nào hả rồi sao rung dữ vậy Coi nè à, cái tay nè đó ờ, em cuối cùng mà em cũng cũng chịu hẹn hò với ảnh là sao vậy dạ tại vì anh đó kêu là anh đó hiền nhưng mà lúc quen thì không hiền nữa trời ơi là bữa nay chờ đợi cái lúc anh hết hiền lắm nha chắc hơi lâu sao à, cảm nhận thế nào cảm anh nhận. nghe nói gì không sao chắc hơi lâu hơi lâu mới hết tiền ờ, á chắc hơi lâu tại sao bạn lại đồng ý hẹn hò với người hình như nói nhiều hơn bạn tại vì em cần cái người nói nhiều hơn em mà ờ bổ sung cho nhau à, bổ sung nhau thiếu cái gì cần đó bây giờ cảm nhận trái tim của mình thế nào đỡ đỡ rồi đỡ. nãy rung nãy rung quá hả hai bạn có thể nắm tay nhau thử xem nào cảm giác thế nào Mai này trước khi nắm tay có gì mình có món món quà nhỏ cái gì để mình tặng cho bạn Trời ơi! chúc mừng các bạn như vậy à, với à, một cái khoảng thời gian cũng rất ngắn các bạn đã à, có thể đồng cảm với nhau hai trái tim cũng đã bắt đầu đập chung nhịp đập với nhau và chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau và bây giờ nhân vật chúng ta ngày hôm nay nhân vật nam xuất hiện xin mời à, khoan khoan khoan khoan đứng đứng đứng đừng rồi trời đất ơi lần đầu tiên đi hẹn hò mang dép dép kỳ vậy dép lào hả lên lên em có nghe nhầm không Mang dép lào đi hẹn hò hả thôi ngồi ngồi ngồi đi từ từ đến coi coi sao thấy lạ quá cái gì kỳ à, vậy ờ, một tay cầm bông hồng một tay cầm cục gạch trời nghĩa là tặng bông hồng không lấy là chơi luôn cục gạch luôn hả bạn tên là gì em tên thanh liêm thanh liêm mặc đồ võ chắc là học võ ra hả dạ nhiêu tuổi rồi bạn dạ 22 22 tuổi hôm nay bạn ờ, đi có ai cổ vũ cho bạn không dạ có ai đâu lên nhét vào cha vô lên nhét vào cha vô bạn có rung hồi hộp gì không dạ có bắt tay bạn cái coi à ui sao vậy anh anh bị gì vậy anh linh trời ơi à, à bạn học võ thành ra là hình như bạn bóp tay nó hơi nặng chút xíu trời ơi bóp tay mà em tưởng đâu anh ăn cục gạch rồi được chưa anh cũng lo cục gạch lắm không biết nó thuộc về ai đây nếu mình không thuộc về người nhận bông hồng chắc nó thuộc về người mai mối quá nếu mà bạn ấy không được hẹn hò là chắc mình sẽ nhận cục gạch đó rồi và bây giờ xin mời quý vị hãy hướng mắt về và nhìn xem bạn nữ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào nhé xin mời bạn là có gu mặc dù rất là giản dị à, nhưng mà không có kém phần chói lóa à, <laughs> nhìn sơ phía trên tưởng là giản dị à, sơ mi cài cổ nhưng phía dưới là chói lòa em tên gì à, dạ em tên Nguyễn Đặng Thu Hằng em 22 tuổi Hằng 22 tuổi à, Hằng đang làm gì công việc hiện nay là làm gì dạ em đi học học đại học hả em dạ em đi học em học bên ngành nào khoa nào em học tài chính ngân hàng à học tài chính ngân hàng em ơi hồi nãy à, bạn nam bên kia đi là cũng có rất là nhiều bạn bè theo à, cổ vũ vậy hôm nay hằng đến đây có ai theo cổ vũ hằng không dạ có gia đình em gia đình là ai ờ có bà nội nè có mẹ với wow. có chị trời ơi hết luôn ba thế hệ luôn hả đâu đâu gia đình bạn đâu <laughs> dạ ngồi đây ngồi xin được cả bắt tay cố lên cố lên tôi nói thiệt nha trong cuộc đời tôi tôi chứng kiến nhiều cuộc hẹn hò chưa thấy cuộc hẹn hò nào có ông nội bà nội bên có cả gia đình đi theo hết trơn cái này cũng hơi khó hơi căng rồi nha à, xin hỏi à, bạn liêm à dạ. bạn nghe rõ bạn kia tên hằng là chứ gì dạ bạn kia ha, à, đang học à, đại học dạ. à, còn bạn đang học gì em cũng đang học đại học đại học luôn đại học sau đi học võ nữa là em học đại học thể dục thể thao thành phố hồ chí minh trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hai à vậy bạn học năm thứ mấy rồi dạ năm thứ tư năm thứ tư rồi dạ tính cách của bạn là như thế nào mạnh mẽ Ờ, có đôi chút lãng mạn mạnh mẽ ờ. lãng mạn cao nhiêu cao mét mấy dạ em cao mét bảy ba bảy ba nặng chắc cũng cỡ 70 ờ, kg hả dạ 71 71 kg nước da trắng tươi trắng lắm hả trắng nước lắm da hả? trắng tươi trời ơi tụi em thích da trắng lắm á tại vì em không có được trắng em rất là ngưỡng mộ với người đàn ông da trắng em em có thích da trắng không dạ à, trắng công tử lắm trời à, chứ em thích làm sao ngâm ngâm giống em à thích ngâm ngâm giống em bên kia mà trắng là bên kia rớt rồi đó nha bên đây người ta thích da ngâm ngâm thôi ừ. à, chiều cao bạn à, em thấy sao có cao quá không dạ hơi thấp chứ em muốn làm sao mét bảy mươi trở lên bên đây muốn mét bảy mươi trở lên bên kia mua đôi giày cao gót mang đi em ơi cho chị muốn hỏi em dạ. một tí nha hồi nãy chị đùa với em thôi chứ còn à, hôm nay em à, tại sao lần đầu tiên đi hẹn hò thì chị nghĩ bạn nữ mình là rất là xí xọn nó muốn làm đẹp đúng không à, tại sao em lại chọn một đồ đơn giản như vậy dạ tại đây mới là cá tính của em à dạ vậy là cá tính của em thích đơn giản dạ đơn giản nhưng mà đẹp đơn giản nhưng mà đẹp đơn giản mà đẹp chị đồng ý với em rất đơn giản và rất đẹp dạ. bên đây còn đơn giản hơn nữa mặc đồ đi tập để gặp luôn á tập gì á anh tập võ hả mặc đồ tập võ đi gặp luôn thì đơn giản lắm à bạn à, sở thích của bạn là gì bạn thích gì võ thuật võ thuật dạ. giải trí bạn thích gì có thích hát hò gì không thích hát loại nhạc gì nhạc trầm nhạc trầm buồn không có thích sôi nổi hả rồi đó sở thích bên đây đó bên đó như thế nào à, em thích đi du lịch đi du à, lịch thích ăn uống với bạn bè à, đi uh, ca hát nhảy múa nói chung là em thích cái gì năng động á là em thích à. nhảy múa là sao em ấy thì à, mình vừa ca hát vừa nhảy luôn à? chị nhìn thấy em rồi chị thấy em năng động rồi nè anh linh ơi linh ơi bạn gái em có đồng điếu rất là đẹp nha nha bên đây à, cứng cáp nha dân võ thuật nha à, đi tới tha, tha, hẹn hò đầu tiên cầm cục gạch nha nhưng mà em thấy mong thuẫn quá à cái gì mà vừa vừa cứng mà vừa mềm là giờ Vậy sao? tôi hỏi bạn nè lý do tại sao bạn một tay cầm bông hồng tại sao tay cầm cục gạch là sao một bên tay em cầm bông hồng đó là thể hiện sự lãng mạn em muốn dành cho cô ấy à. còn một bên à, cầm cục gạch em muốn chứng tỏ là sức mạnh em có thể bảo vệ được cô ấy à. À. hay nha cái vụ này hay là bảo vệ được cô ấy trong đầu bạn ờ, bạn tưởng tượng cái cô gái ngồi bên kia như thế nào cao trắng chắc trắng à, ờ, chắc mái tóc của ấy dài tóc dài <laughs> trắng mà có trắng trong tương lai nếu tóc trắng <laughs> dài có dài nếu 6 tháng tới không cắt tóc <laughs> em ơi ở bên kia là người ta chơi thể thao ở ờ, người ta tập võ em có chơi thể thao gì không dạ em có bơi với chơi cầu lông ok vậy là được rồi là mình cũng có thể thao người mình mạnh khỏe rắn chắc em nghĩ là em có ưu điểm gì ưu điểm của em là hay ăn mình ưu điểm là hay ăn câu hỏi nữa chị muốn hỏi em là cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào em hả à, cao to mạnh mẽ à, đừng có lãng mạn quá đừng có ghen quá à, đừng có đặc biệt là phải hay cười hay cười giống em cười bên đây cười hoài bên <laughs> đây cười hoài à nè đừng có, đừng có ghen quá nha bên đây à, hồi nãy bên kia đó đừng có ghen quá bạn có có ghen có tính hay ghen không thấy cầm cục gạch là nghi lắm à <laughs> có đâu cầm cục gạch để bảo vệ bạn gái thôi mà bạn hay ghen rồi bạn nói đi tính bạn có hay có có ghen không dạ không không có ghen đúng rồi đâu có ghen đâu không ghen được đó bạn có thích bạn gái bạn biết đánh võ không dạ thích để về hai người đánh lộn hả không có chứ chi chào dồi gió, chào dồi gió thật, trao dồi võ thuật bên đây muốn học võ đó bên kia có muốn học võ không em nghe bên đó biết quýnh võ rồi, bảo vệ em là em vui hay là em sợ em sợ em sợ <laughs> em sợ à, lý do đến tại sao đến bây giờ mà bạn vẫn chưa có người yêu hả bạn trai tại vì em lo cho việc học bây giờ việc học của em đã đâu vào đó rồi nên giờ em có rảnh thời gian nên em muốn tìm một nửa giờ rảnh thời gian rồi đánh thời gian đi tìm người yêu rồi dạ. ha mẫu người yêu của bạn là như thế nào mẫu người yêu của em cũng đơn giản giản dị và biết làm đẹp cho mình rồi vậy là hợp rồi bên đây rất là đơn giản rất là giản dị từ nãy giờ người ta giới thiệu rồi mà em em mẫu người lý tưởng của em em có thần tượng ai không Dạ. dạ. dạ em thần tượng ca sĩ Lam Triều bên đây cũng giống Lam Trường lắm rồi nha giống Lam Trường không giống giống rồi nha trời ơi cho coi nha cho coi cái nha anh à, Lam Trường ơi có em Cát Tường viếng thăm <laughs> ấn tượng chưa đôi dép lầu một đỏ nghĩ sao mà mang đôi dép lầu hả đó là cá tính và phong cách của em phong cách phong cách thì lạ lùng vậy Ôi nút da này ấn tượng quá Rám nắng quá Ôi nhìn mà thích làm sao Em ơi Nói chung là mình bỏ ra cái tình huống đôi dép Lào cái tình tiết đôi dép lào đó là cái cá tính thể hiện bên ngoài nhưng mà chị thấy ẩn sâu bên trong người đàn ông này là một cái gì đó rất là bí hiểm bên kia thần tượng lam trường em có thần tượng ai không em thần tượng người mẫu thanh trúc thanh trúc hả tôi biết thanh trúc à nhìn coi giống thanh trúc không nha người mẫu thanh trúc <laughs> cười cười á. <laughs> em giới thiệu đâu có hoa đúng không quá giờ xinh xắn mà duyên dáng <laughs> nhìn bên kia giống bùi trúc lắm. nói chung là dễ thương lắm. dạ mặt vùng đỏ hợp với dép lào á dép lào đỏ dép lào đỏ bây giờ bạn đang linh có nôn nao muốn gặp linh không? ơi linh ơi giờ khắc giao thời đã đến rồi linh dạ, ơi dạ. nôn nao quá muốn rồi. không muốn muốn gấp không gấp không giờ bạn cầm cục gạch hay là bông hồng bông hồng bông hồng rồi cầm lại đi chuẩn bị giờ khắc quan trọng đã đến với hai bạn bạn liêm và bạn hằng và bạn quay mặt về phía cái, cái màn mang tên yêu chuẩn bị kéo lên bắt đầu mở mắt ra cục gạch giấu đâu rồi anh kìa ờ em yên tâm rồi ờ, hai bạn có quyền trò chuyện trong vòng 2 phút bắt đầu trước khi nói chuyện nên mình tặng bạn luôn trời ơi ngưỡng mộ quá quá dữ thích quá mình Nhanh nghe lên. nói là bạn đang tìm một người có đủ sức khỏe để bảo vệ cho bạn bạn nghĩ sao gì về mình à, ờ, liêm liêm uh, ờ, mạnh mẽ hết sức có thể luôn à... tiếp tiếp đi bạn có hai phút thôi mà nhanh lên à, bạn bạn nghĩ sao về mình bạn rất là gần giống như gần gần phải nói là tí nữa là như thanh người mẫu thanh chút rồi <laughs> là ta còn 30 giây, 30 giây nhanh lên Nói gì đi Mình hẹn hò nha Hết thời gian, hết, hết giờ, thời gian hết giờ rồi. Quay lại Bây giờ thời khắc, thời khắc quan trọng Chuẩn bị để tay Các bạn sau. sẽ có 3 tiếng tiếng đếm ngược Tay phải, đây Và để tay vào nút bấm Để xem Trái tim màu hồng có hiện lên hay không một hai không biết bạn nữ có muốn hẹn hò hay không còn bạn nam thì muốn rồi đó ba ba bắt đầu chúc mừng mời bạn đứng dậy à, cảm giác của bạn trai thế nào khi bạn gái à, đồng ý hẹn hò với bạn em rất là vui à, nếu như bạn nữ mà từ chối không muốn hẹn hò thì bạn nghĩ sao thì đó là do duyên số của em chưa đến giờ bạn thấy đến chưa dạ đến rồi <laughs> à, còn em em em tại sao em em, em quyết định nhanh lẹ vậy em nói chị nghe coi à, em cũng biết hết em cũng biết chứ nhưng mà chị thấy em cầm cái hoa là chị biết em rất là thích mời bạn gái ờ, xinh đẹp và cả ái của chúng ta ngày hôm nay mời em bước ra sân khấu wow, trời rất là thước tha rất là nữ tính trong tà áo dài duyên dáng việt nam à, chị chào em dạ, em tên gì dạ em tên là thanh vi ạ à. thanh vi dạ à, năm nay em bao nhiêu tuổi dạ năm em sinh năm 92 năm nay em 21 tuổi ạ à. 21 tuổi em dạ. đang à, em đang làm gì công việc à, em? dạ em mới vừa được uh, nhận vào dạy em môi trường cấp 2 ở quận 5 ạ à. rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp nhân vật nam chúng ta nào xin mời bạn trai mời bạn ngồi bên đó mặc áo dài bên đây cũng mặc đồ vest rồi nha cha tráng cao dữ ta cái gì cái gì anh cái gì cao trán cao dữ nha là bị hói á hả không có có thông minh thông minh trời ơi bạn có thể giới thiệu gì về mình à, dạ em tên là trọng trọng dạ đây là à, sale marketing của công ty uh, chuyên sản xuất uh, bồn tắm massage cao cấp xem marketing dạ. à người này nói nhiều lắm à nói hay lắm à ừ, dạ chỉ nói hay là trên công việc thôi à còn mà với uh, bạn gái thì nó không hay trong tình cảm thì nói không hay hả dạ có bao giờ bạn thất bại ờ, với cuộc hẹn hò nào chưa ấn tượng nhất là mối tình đầu mối tình đầu lúc đó mấy tuổi lúc đó khoảng 23 tuổi ủa tại sao bạn có biết tìm hiểu lý do nguyên tại sao mà bạn gái chủ động chia tay với bạn bạn bị khuyết điểm gì không ừ có thể lúc đó hoàn cảnh hơi khó khăn quá có gì bị sốc không có sốc không không có thất tình không ừ, có chứ thất tình mà bạn như thế nào bạn có thể kể được cái cảm giác thất tình mình nghe được không à, nói chung là rất là buồn anh linh là bị bồ bỏ hay là bỏ bồ ngắn gọn người yêu bỏ người yêu bỏ là thất tình đó phải không à. ăn ở hay sao mà bị người ta bỏ không phải ăn ở đâu mà do hoàn cảnh khó khăn ta nói nghe rõ ràng rồi thôi bây giờ để với em nè em dạ. em đã có bạn trai chưa dạ, dạ đó Từ xưa đến giờ có mối tình gì chưa? chưa cũng không biết sao em cũng thấy mình cũng dễ thương mà không biết sao đó giờ em lại thích đơn phương người ta không à có nghĩa là em thích bạn kia rồi bạn kia không thích em chắc là do em chủ động tấn công nhiều quá hay sao à em chủ động tấn công hả dạ thì cũng có rồi chứ như là ờ nhiều khi hay nhắn tin hỏi thăm này nọ mà chắc là người ta thấy vậy người ta sợ quá người ta trốn luôn không phải đâu vậy thì em đừng có buồn tại vì những người đàn ông nó chưa đủ bản lĩnh chưa đủ tự tin để mà mà mà dạ. đón nhận em bạn bao nhiêu tuổi quên rồi hỏi nữa dạ 34 34 tuổi dạ. hôm nay bạn đến đây với ai à, đi một mình một mình một ừ. có cổ động viên không có hả cổ dạ. động viên của tôi đâu rồi cho tràng pháo tay cho chàng trai đi đó dạ, cổ động viên nhiều lắm yên tâm dạ. 34 tuổi Bên đó 21 hả? Anh à, Linh ơi hả? Em cảm giác hình như là hơi già so với bên này đó Không biết là ngoại hình sao chứ nghe cái tuổi là em thấy hơi già hơn bên đây rồi đó Tuổi em, thì già thôi nhưng mà ờ, còn đẹp trai lắm bạn ơi <laughs> Đẹp hơn, Mà sao em nghe gì rồi, rồi tráng cao rồi nữa Sao em lo quá à Mình xin hỏi sở thích của bạn là gì? Tự do Thích tự do Rồi đừng cưới vợ đàn buộc rồi sao? Cái, cái, cái, cái, cái vợ là nó khác rồi Nếu mà có người yêu, người yêu bạn ràng buộc bạn không chồng đi đâu chơi hết thì sao có đồng ý không ừ, người yêu không cho đi chơi với người khác thì đi chơi với người yêu thôi cũng được đúng không được rồi thích tự do thích tự do yêu à, em ơi ở bên đó là thích tự do nhưng mà chị thấy theo chị nghĩ đó em là giáo viên mà thì chị nghĩ chắc là em uh, thích một cái gì đó nó phải có nguyên tắc chị nghĩ vậy em em thấy có đúng không hay dạ. là cái sở thích của em cái quan điểm sống của em là như thế nào cũng tùy chị là tùy chị tại vì em học ngoại ngữ nên em cũng thoáng lắm ạ thường em đi chơi thì em thích đi đâu um, thường thì uh, em thì giờ 21 cô giáo mà còn tin lắm em cũng thích ra cà phê bệt ra hồi con ruồi ngồi nói chuyện hoặc là à. đi ăn những cái món mà bây giờ giới trẻ con nít nó cũng hay ăn đó như bánh tráng trộn trà sữa rồi em thích hết <laughs> thích đơn giản là bánh tráng trộn rồi à được không à tôi xin hỏi bạn nào bạn cũng là một người cũng phải nói là thông minh đẹp trai năng động ha ảnh trai tại à, sao đến bây giờ bạn chưa có cuộc hẹn hò nào hết nói chung là từ lúc mà bị cái à, lần đầu tiên đó đó nên sợ mình không dám nghĩ nãy giờ bạn nghe bạn nữ bên kia nói bạn có nghĩ rằng bạn này sẽ ấn tượng với bạn hay không à, tại vì mình rất thích cái gì là rất việt nam á thành ra nghe nói áo dài mình rất thích cô gái bằng áo dài à... trời ơi vậy là đúng ý rồi đúng ý rồi à... và cũng lại thích là người uh đó là giáo viên à, tại mình cũng tương đối cũng khá lớn rồi ví dụ nếu mà mình có con á thì tôi nói là, là dạy con nó cũng tốt hơn à. cái mẫu người lý tưởng của em á bạn trai của em là sao thì không không hút thuốc với uống rượu bia là được không hút thuốc không uống rượu bia dạ. nhưng mà đàn ông bây giờ hiếm lắm ai cũng nhà nhà ví dụ như cái anh sale ngồi ở bển á cái nghề không. nghiệp của ảnh là đi làm nhiều tùm lum chắc chắn đàn ông phải có hút thuốc uống bia rồi bên đó là sao anh ơi hỏi đi hỏi coi có hút thuốc uống được bia không à, hút thuốc thì không à bia thì uống được một chai hai chai là xỉn rồi vậy là không có nhiều không có vậy nhiều. là được được không có nhiều được, dạ, được em vậy là cũng có có, có có có có khả năng rồi đó nhưng mà xin hỏi bạn là cái mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào à, chỉ cần cô gái đó ừ, dễ nhìn là nước da trắng à, có à, phong cách ăn mặc thì tôi nói giản dị một chút à, nếu được mái tóc dài nữa thì càng tốt tại vì mình rất thích à, cái cái mẫu hình cô cô gái à, người Việt Nam à, mình rất thích cái gì nó rất Việt Nam à tức là à. À, một cái phong cách truyền thống đúng không dạ anh à, dạ. Linh ơi Hả? em đảm bảo với anh luôn là bên em đạt hết 100% những yêu cầu của anh chắc chắn không chắc chắn để anh nhìn chuẩn trước nha. Việt Nam tóc dài như uống lên thì nó hơi ngắn một chút <laughs> để để để để bây giờ anh xin phép các trường là anh Rồi. trước nha anh dạ. em mời anh qua để xem với nha anh xem giống anh mẫu hình của em hay không nha <coughs> em không bao giờ xí gạt anh hết trơn anh phải tin vô cặp mắt của em đó. chứ dạ. mà biết lần này trúng không à anh nghi là trúng quá <laughs> sao trời ơi sao mà dễ thương vậy trời ơi nghe cái chữ trời ơi của anh Quyền Linh là hiểu là bên đây là chuẩn như thế nào rồi dễ thương lắm nữ tính lắm dịu dàng lắm nói chung là được được được em được nếu, nếu nếu như vậy em cảm thấy là tuyệt vời lắm đó. tuyệt vời lắm đúng không là từ nãy giờ mình mình nghe bên kia anh Quyền Linh với bạn nói trò chuyện với nhau thì em thử hình dung trước khi chị nhìn hai chị em mình cá với nhau rồi em hình dung bạn trai bên kia như thế nào có vừa ý em không chắc là cũng cao người đầy đầy đặn không có ốm mà cũng không mập lắm cao không cao không anh Linh cao cao không ốm không mập là vừa người vừa vừa luôn đúng luôn em xin phép cô ấy đi em hình dung trước cái vụ này coi được không nghe coi nó cao là nó cao cỡ nào nó cao ngay đây <laughs> nó cao lên đấy à, <laughs> ôi không hề cao cao có nửa bên <laughs> có mái che nửa bên không hề cao thấy ông cát tường mà còn nhìn đóng đuối nữa mà <laughs> em về bên đây rồi em mới tiết lộ được được em chị nói nhỏ thôi nói lớn bên dạ. kia chảnh được nha trán dạ. cao có nửa bên thôi mái dạ. che lại rất là bồng bềnh rất là lãng mạn chị thấy được rồi đó em ơi dạ à, à, à anh chị hôm nay em thì em tại vì á biết rồi hôm nay có gặp một bạn nam nên em có làm bánh à, mang đến chương trình à anh Linh ơi bên đây có những hộp bánh rất là ngon chứng tỏ đây là một người ngoài là coi như bên ngoài là truyền thống Việt Nam mà là một người phụ nữ đảm đang bếp nút nội trợ ta làm bánh nữa anh hiểu không có nghĩa là bên kia trước khi qua đây mà nhìn mặt là phải định hình rõ là có nhắm mình được không không được thì mình xin rút đi chứ bên đây là dữ dằn lắm rồi đó nha <laughs> anh nghĩ là hợp đó bây giờ anh nhìn qua nhìn lại thấy đây là cũng hợp ý với nhau lắm đó nhưng mà cái tình cảm để hai người quyết định còn bánh trái để anh quyết định nha rồi chuẩn bị sẵn sàng mời các bạn quay mặt vào tấm rèm tình yêu chuẩn kéo bị mang kéo lên hai ba bạn có hai phút hai phút trò chuyện và quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò hay không hai phút bắt đầu ừ, chào em dạ, chào anh nhìn thẳng vào mắt nhau sao bạn liếc ở đâu không vậy dạ. đi anh nói trước thì em nói trước em nói trước đi <laughs> dạ em nói trước à. dạ thì um, lúc mà nói chuyện thì anh có hình dung ra à, giống như anh có tưởng tượng ra giống như là khi mà anh gặp em như vậy không ạ à, anh rất thích uh, phụ nữ à, có mái tóc dài và có cái bằng à, rất thích bằng áo dài à, dạ, em anh chỉ hình dung là một người phụ nữ tương đối thôi anh không dám hình dung chính xác lắm <laughs> nhưng mà ít nhất là anh nghe cái giọng nói là dễ thương anh đồng ý dễ thương giọng nói dễ thương như thấy người dễ thương không quá dễ thương Cảm thôi người ta hỏi rồi tới mình đi à, vậy um... anh không cần hỏi gì đâu từ từ có hai người anh mới nói dạ bạn nữ cảm giác thế nào bạn cảm giác thế nào nói đi à, lúc cảm... đầu nghe ảnh đó ảnh ba mấy tuổi em tưởng cũng già lắm mà thì nghe cũng không có đến nỗi già nhìn cũng còn trẻ hết thời gian rồi mời hai bạn quay lưng về hết rồi nhanh quá vậy nhanh lắm thời gian có 2 phút mời hai bạn bây giờ ta suy nghĩ đi nha chúng ta chỉ có ba khoảnh khắc để chúng ta nhấn nút đồng ý hẹn hò hay không bánh này trái tim màu màu hồng hết rồi bạn cảm nhận thế nào bạn bạn trai bạn trai à, quá tốt ạ à. quá tốt <laughs> dạ trời sao rung quá vậy rung quá tay còn tay rung quá dạ. bây giờ chị nghĩ là đến cái thời khắc em em tặng bánh cho anh dạ, đi em gửi cho anh ạ à. ngọt dạ. ngào lắm đó ngọt ngào lắm đó dạ. em ơi tại sao mà mà dạ. mà em em không che anh già hả chị thấy là lớn em có chục tuổi luôn đó mà sao em chọn ảnh vậy em thấy anh cũng còn trẻ thấy cũng còn trẻ lý do tại sao bạn lại đồng ý hẹn hò với ảnh dạ thì ờ, nói chung là nhìn bề ngoài cũng được cái cái cái, cái anh nói của anh cũng được rồi à, sau này mình tìm hiểu thêm thì tính sau à. à dạ anh cũng nghĩ vậy còn bạn trai lý do nào bạn nhấn nút đồng ý hẹn hò với bạn gái ừ, dạ, cô ấy là nó hợp ừ, hoàn những những điều của, của cô ấy là nó phù hợp với em phù hợp với bạn dạ chúc mừng hai bạn dạ.